Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Mê Linh Lâm Hà, diện tích 1.919m2, có 400m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô. Cách tỉnh lộ 725 5 km, cách chợ Thăng Long 5,5 km, cách Đà Lạt 28 km, thế đất bằng phẳng, khu dân cư yên tĩnh. Giá 4,5 tỷ đồng biệt thự hẻm Trần Hưng Đạo phường 10, diện tích 218m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, sân phía trước, cách đường lớn 50m2, cách quảng trường 500m, nhà hai mặt thoáng, thích hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng. Giá 30 tỷ đồng. Khách sạn Phan Đình Phùng phường 1, diện tích 98 m khối, diện tích sử dụng 570 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, kết cấu một hầm một trệt một lừng ba lầu, 16 phòng ngủ, 16 nhà vệ sinh, một sảnh lớn, một sân thượng, phun nội thất. Ngay trung tâm thành phố, đầy đủ tiện ích, khu dân cư sầm uất, thuận tiện kinh doanh, giá 30 tỷ đồng. Đất Thái Phiên phường 12, diện tích 206 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, cách đường Ngô Gia Tự 800m, đất view thoáng, yên tĩnh, giá 4,9 tỷ đồng.